Nhận định, phân tích và soi kèo trận Arsenal gặp Newcastle diễn ra vào lúc 2 giờ 45 phút ngày 4 tháng 1. Arsenal đang thi đấu thực sự tốt ở mùa giải năm nay. Ở vòng đấu gần nhất tại Ngoại hạng Anh, pháo thủ đã chơi một trận đấu bùng nổ trước Brighton. Họ đánh bại đối thủ 4-2 ngay ở sân khách. Đó là chiến thắng thứ 6 liên tiếp của đội bóng thành London ở Premier League. 3 điểm trước Brighton càng trở nên ý nghĩa hơn khi đội xếp thứ hai là Man City đã để Everton cầm hòa ngay ở sân nhà với tỷ số là một đều. Như vậy là Arsenal không những củng cố vững chắc ngôi đầu mà còn nới rộng cách biệt với đương kim vô địch Man City lên thành 7 điểm. Tính ra, sau 16 trận đầu tiên, đội chủ sân Emirates đã thắng 14, hòa 1 và chỉ có duy nhất là một thất bại. Arsenal chỉ là đội thứ 5 trong lịch sử của giải đấu hàng đầu nước Anh giành được tới 43 điểm sau 16 trận đầu tiên trong một mùa giải. Kể từ khi tính 3 điểm trong một trận thắng, sau Tottenham năm 1960-61 Chelsea năm 2005-06, Man City 2017-18 và Liverpool 2019-20. Kết thúc năm 2021 dương lịch, Arsenal đứng thứ tư, kém đội đầu bảng Man City 15 điểm. Kết thúc năm 2022, Arsenal đứng đầu bảng, hơn Man City 7 điểm. Bây giờ, ngay cả những người khó tính nhất cũng phải thừa nhận rằng thầy trò Mikel Arteta là ứng viên hàng đầu cho chức vô địch Ngoại hạng Anh một giải năm nay. Chấn thương dài hạn của Gabriel Jesus dường như là không ảnh hưởng đến sức mạnh của pháo thủ. Eddie Enkita, người thay thế cho cầu thủ người Brazil đã ghi 3 bàn trong 3 trận gần nhất. Trong khi đó thì Gabriel Martinelli, Martin Odegaard và Bukayo Saka đều đang duy trì phong độ cực tốt. Ngôi sao người Brazil Martinelli có 7 bàn và 2 kiến tạo. Nhạc trưởng Odegaard có 7 bàn và 2 kiến tạo. Trong khi đó thì Saka có 6 bàn và 6 kiến tạo đội bóng thành London thực sự nguy hiểm khi không phụ thuộc vào bất kỳ một cầu thủ nào. Ở vòng 19 ngoại hạng Anh, Arsenal được trở lại sân nhà Emirates, nhưng họ sẽ có một trận đấu không hề dễ dàng trước Newcastle. Nếu như pháo thủ đang thăng hoa, thì đội bóng vùng Đông Bắc nước Anh cũng đạt được phong độ cực cao. Họ đã bất bại trong 14 trận gần nhất trên mọi đấu trường, trong đó có 10 chiến thắng. Đặc biệt là trong 9 trận gần nhất, Newcastle đã giành tới 8 chiến thắng. Trận thua gần nhất của Newcastle đó là thất bại 1-2 trước Liverpool vào cuối tháng 8. Như thế có nghĩa là 4 tháng qua, đội bóng của Eddie Howe chưa phải nhận một thất bại nào. Hàng thủ của đội bóng này đang chơi thực sự tốt. 5 trận gần nhất mà họ không phải nhận một bàn thua nào. Xa hơn, trong 10 trận gần đây thì Trích Chòe đã chỉ phải nhận có 3 bàn thua. Hàng thủ được tổ chức tốt, trong khi đó hàng công Newcastle cũng chơi hiệu quả. Miguel Amiron đang là ngôi sao sáng nhất bên hàng công của đội chủ sân ST James Park. Cầu thủ người Paraguay đã có 9 bàn ngoại hạng Anh mùa này, còn nhiều hơn cả tiền đạo Callum Wilson 6 bàn. Những kết quả ấn tượng trong suốt thời gian vừa qua giúp Newcastle vào tứ kết của Cúp Liên đoàn Anh và xếp thứ 3 trên bảng xếp hạng ngoại hạng Anh. Khi mà Tottenham và Chelsea đang có dấu hiệu sa sút, Liverpool cũng có những vấn đề nhất định. Khả năng Newcastle kết thúc mùa giải trong nhóm 4 đội dẫn đầu là hoàn toàn có thể xảy ra. Bây giờ thì họ sẽ phải nỗ lực giành điểm ở trên sân Emirates của Arsenal. Khoảng thời gian đã qua của mùa giải, Newcastle thắng cả hai đội bóng lớn ở thành London là Tottenham và Chelsea. Điều đó mang lại sự tự tin nhất định cho thầy trò Eddie Howe trước trận đấu ở sân nhà của Arsenal. Phải thừa nhận rằng chiếc chòe đang có phong độ rất tốt, nhưng nhận định Arsenal và Newcastle thì sẽ nghiêng một chút về phía đội chủ nhà. Pháo thủ được chơi ở trên sân nhà Emirates, họ còn có chiều sâu đội hình tốt hơn đối thủ. Ở những thời điểm mà các trận đấu diễn ra liên tục như thế này, chiều sâu lực lượng thực sự quan trọng. Ở khía cạnh này, đội bóng thành London được đánh giá cao hơn. Ngoài ra, Arsenal còn áp đảo về lịch sử đối đầu. Theo đó, có 6 trận gần nhất thì 5 lần họ chiến thắng. Newcastle có thể gây khó khăn cho Arsenal, nhưng để rời sân Emirates với những điểm số là nhiệm vụ không hề dễ dàng. Về phong độ của đội khách Newcastle 5 trận gần nhất, Câu lạc bộ Newcastle đã xuống một bậc và đang đứng thứ ba trên bảng xếp hạng ngoại Anh. Trong 17 lượt trận gần nhất, đội bóng này đã mang về được 34 điểm sau 17 lượt trận gần nhất. Như vậy là tính trung bình mỗi trận, đội bóng này mang về khoảng 2 điểm. Trong 5 trận đấu gần nhất của Arsenal, họ đã thể hiện được phong độ thi đấu cực tốt vì họ đã thắng liên tiếp 4 trận trước các đối thủ đáng gờm như là Leicester City, AFC Bournemouth, Rayo Vallecano, Al Hilal với tỷ số 5-0 là mỗi thắng cao nhất không những thế, đội bóng này đã cầm hòa được một trận trước Leeds United với tỷ số là 0-0 ngay ở sân nhà của mình. Hiện tại, câu lạc bộ Newcastle United đang mang lại cho các bet thủ cơ hội đầu tư lớn cho kèo châu Á vì họ đã chiến thắng được 8 cược với tỷ lệ là 80%, tỷ lệ thua chiếm khoảng 20%. Phong độ của đội nhà Arsenal 5 trận gần nhất. Hiện tại câu lạc bộ Arsenal đang giữ ngôi vương trên bảng xếp hạng ngoại Anh với thành tích thi đấu cực xuất sắc và trong 16 trận gần nhất, đội bóng này đã mang về được 43 điểm. Như vậy là tính trung bình mỗi trận, đội bóng này mang về khoảng 2,6 điểm. Trong năm trận đấu gần đây nhất của Arsenal, họ đã thể hiện được phong độ thi đấu khá tốt. Vì đội bóng này đã thắng được 4 trận trước các đối thủ đáng gờm như là Brighton, West Ham United, AC Milan, Lyon với tỷ số 3-0 là mức thắng cao nhất. Tuy nhiên thì đội bóng này đã để thua một trận trước Juventus với tỷ số 0-2 ngay ở trên sân nhà của mình. Trong 10 trận mở kèo gần đây nhất, Arsenal đã mang lại cho các bet thủ cơ hội đầu tư lớn cho kèo châu Á. Vì đội bóng này đã thắng được 7 cược với tỷ lệ là 70%, tỷ lệ thua chiếm khoảng 30%. Về lực lượng của hai đội, Arsenal tiếp tục mất Gabriel Jesus và Rex Nelson vì chấn thương dài hạn. Nhưng các ngôi sao khác của họ đã hồi phục hoàn toàn và đã trở lại. Trận thắng Brighton vừa qua thì Tommy Yasu đã tái xuất sau thời gian dài vắng mặt Tuy nhiên hậu vệ người Nhật Bản đã lập tức mắc lỗi và anh khó lòng lấy lại được vị trí đá chính từ Ben White. Tương tự như vậy thì các cầu thủ dự bị khác của Arsenal cũng không thể chen chân vào đội hình chính hiện tại. Bởi lẽ các ngôi sao của michael Arteta đang thăng hoa. Ở bên kia chiến tuyến thì Newcastle vẫn mất Alexander Isak, Jonjo Senvey, Matt Target, Emin Kraft và Paul Dumet vì chấn thương. Nhưng may mắn ở chỗ là không có cầu thủ nào ở số này là trụ cột không thể thay thế của trích chòe ngay cả bom tấn Isaac. Giống như là Michael Ateta, XD Ho đã tạo ra bộ khung yêu thích và gần như là không có thói quen thay đổi đội hình ở các trận đấu gần đây. Về đội hình dự kiến của hai đội, Arsenal với sơ đồ dự kiến là 4-2-3-1. Các cầu thủ dự kiến Ramsdale, White, Saliba, Gabriel, Zinchenko, Haka, Partey, Saka, Odegaard, Martinelli và Enkitia. Newcastle với sơ đồ dự kiến là 4-3-3. Các cầu thủ dự kiến Poppy, Trippier, Stra, Botman, Burn, Longstar, Guimaraes, John Linton, Almiron, Wilson, Saint Maximin. Những thông kê đáng chú ý của hai đội có 6 trên 7 trận gặp nhau gần nhất giữa đội không có bàn trong hiệp 1. 5 trên 6 trận gặp nhau gần nhất giữa đội có tổng bàn số là chẵn. 4 trên 5 trận gặp nhau gần nhất giữa đội có dưới hai bàn được ghi. 7 trên 10 trận gặp nhau gần nhất giữa đội cho ra kết quả thắng kèo châu Á. Arsenal đã thắng kèo châu Á ở 5 trên 6 trận gần nhất. Nhận định tỷ lệ trận đấu Tỷ lệ châu Á trên Arsenal và Newcastle đã nhích nhẹ từ mức là 0,5 lên 0,75 nghiêng về đội chủ nhà. Điều đó cho thấy được khả năng giành 3 điểm của pháo thủ được đánh giá là cao hơn hẳn. Chắc chắn là đội khách sẽ chơi phòng ngự phản công cực kỳ khó chịu trước Arsenal. Trong thế trận như vậy, các ngôi sao sẽ là người quyết định trận đấu. Arsenal có nhiều cầu thủ có khả năng tạo ra đột biến cao hơn là Newcastle. Và đây là cơ hội để họ chứng tỏ khả năng của mình. Những thống kê cho thấy được là pháo thủ thắng kèo châu Á trước Newcastle ở 5 trên 6 trận gần nhất và nhiều khả năng là họ sẽ tiếp tục vượt khó ở trận đấu tại Emirates. Trận đấu không có nhiều bàn thắng. Hàng thủ Arsenal đã được cải thiện đáng kể so với những mùa giải trước. Trong khi đó thì tuyến sau đang là điểm tựa giúp Newcastle giành những kết quả có lợi. Đội khách đã giữ sạch lưới ở 5 trận gần nhất trên mọi đấu trường. Trong thế trận chắc chắn đã được cả hai đội tạo ra và thật có để chờ đợi một trận đấu cởi mở, bùng nổ về tỷ số bàn thắng. Theo thống kê, có 4 trên 5 trận gặp nhau gần nhất giữa đội có dưới hai bàn được ghi và lựa chọn dưới ba bàn ở trận đấu này được cho là hợp lý có ít nhất là 10 tình huống phạt góc. Trận đấu sân nhà gần nhất của Arsenal trước West Ham có tổng cộng là 12 tình huống phạt góc xuất hiện, trong đó có 7 tình huống thuộc về pháo thủ. Trong khi đó ở trận đấu gần nhất của Newcastle, họ được hưởng từ 9 quả phạt góc trước Leeds United. Diễn biến ở sân Emirates có thể dễ dàng tưởng tượng ra là Arsenal chơi chủ động hơn còn Newcastle đá phòng ngự phản công. Khi mà pháo thủ còn chưa có bàn thắng, họ sẽ tấn công trong khi đó thì đội khách cũng sẵn sàng tung ra những pha áp đảo ở tốc độ cao. Trong một thế trận như vậy, khả năng xuất hiện nhiều tình huống phạt góc là rất cao. Dự đoán tỷ số phạt góc Arsenal 6 và Newcastle 5. Với tiền lệ kèo châu Âu, chuyên gia xoay kèo nhìn vào các trận đối đầu giữa Arsenal và Newcastle từ năm 2019 đến nay, họ đánh giá rằng Arsenal mạnh hơn Newcastle rất nhiều. Vì ở năm trận đấu Arsenal đã thắng cả năm, còn Newcastle không thắng trận nào. Trong trận đấu đầu tiên của Arsenal thì họ đã chiến thắng Newcastle với tỷ số là 1-0 trong vai trò đội khách. Đến trận đấu thứ hai, Arsenal lại chiến thắng áp đảo Newcastle với tỷ số là 4-0. Tiếp đến trận thứ ba, Arsenal lại thắng Newcastle tỷ số là 2-0. Trận thứ tư, Arsenal lại chiến thắng với tỷ số 3-0 và trong trận đấu gần đây nhất, Arsenal đã chiến thắng Newcastle với tỷ số 2-0 trong vai trò đội khách. Nhà cái theo dõi các trận đấu đối đầu giữa Arsenal và Newcastle từ năm 2019 đến nay và đưa ra tỷ lệ kèo châu Âu lần lượt là 1.85, 4.0 và 3.45. Và những con số trong tỷ lệ kèo này sẽ tương ứng với những kết quả như là Arsenal thắng, Arsenal thua và hai đội hòa nhau. Kết luận nên chọn Arsenal. Soi kèo tỷ lệ tài xỉu Nếu các bạn để ý các trận đối đầu giữa Arsenal và Newcastle từ 2019 đến nay, chuyên gia soi kèo đánh giá số bàn thắng là khá ít. Chính vì vậy mà tỷ lệ nổ kèo về xỉu là rất cao. Minh chứng rõ ràng nhất đó là trong 5 trận đối đầu, gần nhất thì có tới 3 trận kết quả là về cửa xỉu. Nhìn lại 5 trận đấu gần đây nhất của Arsenal thì họ đã ghi được tổng cộng là 12 bàn thắng và để đối phương đưa bóng vào lưới bên mình 6 lần. Còn trong 5 trận đấu gần đây nhất của Newcastle thì đội bóng này đã ghi được tổng cộng là 9 bàn thắng và để lưới bên mình rung lên một lần duy nhất. Nhà cái thống kê số bàn thắng bàn thua của hai đội trong 5 trận gần nhất và đưa ra tỷ lệ kèo tài xỉu là 2.75. Và tỷ lệ thưởng của cờ tài xỉu trong trận đấu này sẽ là tương ứng với những con số như là 1.08 và 0.82. Như vậy, người được cờ xỉu sẽ thắng kèo khi Arsenal và Newcastle ghi được tổng cộng là hai bàn thắng trở xuống. Kết luận nên chọn cờ xỉu. Soi kèo tỷ số Chuyên gia soi kèo nhận định trận đấu giữa Arsenal và Newcastle sẽ có rất ít bàn thắng vì hàng thủ của hai đội rất chắc chắn và câu lạc bộ Arsenal sẽ tận dụng tốt lợi thế sân nhà của mình